bởi vì trong tâm con hay khởi lên ý nghĩ lúc này nói thế này mai tâm vô thường thì lại nói khác và con cảm thấy bản thân mình không còn thiết tha với việc có người yêu vậy con kính mong thầy có thể giúp con giải quyết vấn đề này của tâm con được không ạ con xin tri ân sư phụ ạ <laughs> ờ, à, đại chúng nghe rõ câu hỏi của bạn đặng quang tân nha quang tân à, gửi câu hỏi lên sư phụ là Quang Tân à, học về cái lý vô thường. Hôm nay Sư Phụ nói về vô thường đây nè của thân và tâm. Cho nên là Quang Tân thì à, bây giờ nghĩ là nếu mà cái vô thường thế này mai mốt có người yêu thì cô người yêu cô này cũng vô thường À, cô bảo yêu anh rồi mấy hôm nữa anh cô bảo tâm em vô thường em hết yêu anh <laughs> cho nên là không tin tưởng được đấy thế thì làm sao đây ừ, cho nên là Quang Tân là thấy là không còn thiết tha cái chuyện có người yêu nữa do học giáo lý vô thường. <laughs> Đại chúng hiểu câu hỏi của, của Tân chưa? Rồi. Bây giờ thì à, Sư Phụ sẽ chia sẻ với, với Tân và tất cả đại chúng nhé. trước hết, ý, chúng ta phải nhận định thế này. Cái chuyện thế giới và thân tâm vô thường là sự thật, không thể phủ nhận được, đúng không? Cái này Sư Phụ đã giảng trong bài Kinh rồi, Kinh Phật nói rồi thế giới, thân tâm chúng ta đều vô thường. Vô thường có nghĩa là biến đổi, là vận động thôi. Đó. Thế nó luôn luôn biến đổi. Con người chúng ta cũng biến đổi từ thân đến tâm. Lúc chúng ta bé, người ta lớn lên, già đi, đấy là thân biến đổi. Tâm chúng ta cũng thay đổi, bé suy nghĩ, thích thú những cái điều nó rất là trẻ con. Đến 15, 17 tuổi là bắt đầu có những cái suy nghĩ bắt đầu của cái tuổi dậy thì không? thấy thích thú thấy cảm xúc trước những cái người khác giới lúc bé không có những cảm xúc đấy nhưng cái đến lúc này thì là có không? Đó, thế rồi lớn lên nữa không? thì có những cái suy nghĩ khác nữa rồi khi về già tâm lý sinh lý ừ, suy nghĩ mọi cái nó cũng khác thân tâm đều thay đổi đấy là sự thật không? thế thì ở đây có nhiều người cũng giống như tân á tân nghĩ là nếu như thế thì thân vô thường tâm vô thường thế này thế thì người yêu người ta cũng vô thường thay đổi hết thì làm sao nghe không à, là người ta cứ hứa rồi người ta lại eh, quên đi lời hứa thì sao thế thì cuộc đời này chả có ý nghĩa gì nữa đó ở đây thì sư phụ xin chia sẻ với với đại chúng cái cái phần này nữa của chữ vô thường nói vô thường á thì chúng ta thấy á, cái, có vẻ như cái phần mà tiêu cực của nó thì nhiều nhưng thực ra mà nói á, thế gian này, thế giới này nó phải là vô thường. Nếu không vô thường thì cũng không xong. Không vô thường thì cũng không có được cái cuộc sống này đâu, thưa đại chúng. Nếu không có sự vô thường, chúng ta không lớn lên, cây cối không lớn lên, và hoa không trổ, quả không kết. Có đúng không? Vì không vô thường mà. Thì cây nó cứ mãi như thế, thì mình cũng cứ mãi là một chú bé, một cô bé, trẻ con mãi thôi. À, nó phải là vô thường đấy. Không vô thường không được cái chứ không vô thường thì không phải là cuộc sống Đấy, cho nên ấy, cũng chính nhờ vô thường mà nó, nó hình thành nên cuộc sống của chúng ta và đúng là vô thường thì nó thay đổi nó biến đổi hết cái gì cũng vận động và biến đổi nhưng mà không vận động biến đổi thì lại, lại không được thì lại không phải là sống đó thì chúng ta phải thấy cái mặt như vậy thế ở chỗ này thì tân muốn thắc mắc là do vô thường cho nên liệu như vậy thì tình cảm rồi những cái lời hứa hẹn nó cũng vô thường thì sao thế thì bây giờ người ta cứ viên một cái cớ vô thường để người ta có thể thay đổi thoải mái mà vâng, tâm em nó vô thường cho nên em không thích anh nữa Đấy, cho mình chia tay vì sao và nếu nghĩ như bạn như là bản thân này thì có lẽ mấy cái cụm từ này sư phụ nghĩ là trên thế gian không biết nó có hay không ví dụ như là kiên định không? À, giữ vững lập trường không? đấy thế rồi ý chí không? Ờ, hứa nguyện nếu mà bảo cái gì cũng vô thường thì những cái từ kiên định này giữ vững lập trường này rồi là ý chí này rồi là hứa nguyện à, lời nguyện lời hứa có không đây là tân cũng thắc mắc cái chỗ này đấy ví dụ cô bạn gái cô hứa bảo em sẽ yêu anh rồi cô lại vô thường thế thì cái hứa nó cũng vô thường thế thì sao đây đấy. thì những cái từ này có còn giá trị không đấy thì sư phụ xin chia sẻ luôn những cái từ này nó xuất hiện chính là do có vô thường vậy đấy phải kiên định này à, phải giữ vững lập trường này đấy. rồi phải có trí có nguyện phải giữ lời hứa này thì chúng ta thấy ông ngay cái chỗ đó đó là đã đã thể hiện có cái vô thường rồi tại sao lại phải kiên định vì nó vô thường cho nên phải kiên định chứ nếu mà nó không vô thường mọi cái cứ như cũ nó không thay đổi gì thì không cần từ kiên định nữa đúng không à, nó không thay đổi gì mà thì kiên định làm gì giữ vững làm gì đấy thì cho nên ngay những cái cụm từ kiên định giữ vững lập trường vào bản lĩnh vào rồi là trí nguyện ý chí mục tiêu vân vân những cái này đặt ra đều là do chính có cái vô thường có vô thường chúng ta mới phải kiên định chứ còn nếu nó không vô thường thì ta làm gì phải kiên định nó cứ vẫn như thế thì kiên định làm gì nó không thay đổi gì cả thì kiên định làm gì không? nó không vô thường thì cần gì phải giữ vững vì nó sẽ có ngày nó thay đổi có ngày nó sẽ biến đổi cho nên ta phải giữ vững ta phải kiên định thế này chúng thấy không cho nên đấy chính vô thường nó tạo nên cái cuộc sống của chúng ta bao nhiêu những cái phẩm chất tốt nó cũng phải nhờ vô thường mà có đấy cái kiên định là một phẩm chất tốt và giữ vững lập trường cũng là một phẩm chất tốt đó có trí có nguyện phát nguyện lập nguyện là cái phẩm chất tốt giữ lời hứa vì ngay lời hứa rồi nó có thể biến đổi cho nên ta phải giữ lời hứa phải không chứ còn nếu mà ờ, cái lời hứa nó không thay đổi thì chả cần hứa phải không anh yêu em là nó cứ yêu mãi như vậy cả đời nó cứ một cái tần số yêu như vậy thì cần gì phải hứa hẹn làm gì đúng không đại chúng đó thế cho nên ngay những cái cụm từ này nó đã phản ánh ngay cái vô thường ở trong đấy rồi ờ, vì nó sẽ thay đổi cho nên chúng ta phải gắng kiên định đấy kiên định để giữ nó đó thế thì chính kiên định là đang là đối với vô thường nếu không vô thường thì không cần kiên định và phải giữ lời hứa vì nó có thể thay đổi cho nên ta phải giữ cái gắng để giữ đấy là chúng ta đang đang chiến đấu với vô thường đấy đại chúng hiểu không nào thế cho nên thực ra mà nói vô thường nó mới làm lên cuộc sống này nó làm đến bao nhiêu điều ở cuộc sống này cho nên chúng ta cũng không thể chỉ hiểu vô thường ở mỗi một mặt là, là tiêu cực, phải không? Nó đúng là có biến đổi, nhưng mà nó cũng là những cái làm nên. Không vô thường thì chúng ta không có đi học, không có tiến bộ, phải không? Không có mà có thể thăng tiến được. Đấy cũng phải là vô thường đấy. Cho nên nhìn vô thường thì nó phải thấy cả hai mặt của nó. Vô thường chính là cuộc sống này. Không phải học vô thường để chúng ta chán đời, như tân hiểu thế là hơi chán đời <laughs> mà biết thế là biết hiểu vô thường để thấy đúng sự thật và chúng ta biết đúng sự thật chúng ta vận dụng cuộc sống làm cho cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn đấy mới đúng là tinh thần của đạo phật thế thì ở đây ấy, khi chúng ta hiểu được vô thường nó sẽ có những cái lợi ích thế này thứ nhất ấy, là ta biết và thấy đúng sự thật ta hiểu vô thường tức là biết và thấy đúng sự thật rồi ta có trí tuệ rồi người có trí tuệ thì sẽ hơn chứ hơn là cái người ngu si không có trí tuệ ta hiểu được ta biết được vô thường đấy là mình có trí tuệ mà trí tuệ là cái rất cần thiết ở trong cuộc đời này hiểu đúng thấy đúng là có trí tuệ đấy là cái thứ nhất thứ hai khi chúng ta hiểu biết về vô thường thì dù là người hay là vật có thay đổi chúng ta cũng rất dễ cảm thông vào chúng ta không bị ngạc nhiên ngỡ ngàng thất vọng đau khổ đấy vì nó ở trong cái quy luật vô thường khi người thay đổi hay vật thay đổi tâm thay đổi mình cũng hiểu được à nó vô thường mà có phải không tại sao á, sư phụ thấy khi mình hiểu được cái lẽ vô thường thì mình rất nhẹ nhàng mình không bị bất ngờ không bị bỡ ngỡ hay là bị có những cái gọi là ngỡ ngàng mà thất vọng đau khổ đỡ rất nhiều ai hiểu được lẽ vô thường thì đều cái tâm nó sẽ tự nhiên như vậy không còn chấp trước không còn oán thán than trách nhiều vì mình hiểu được cái lẽ vô thường thân người ta vô thường tâm người ta cũng có thể vô thường nhé thì cái lợi ích của khi chúng ta giác ngộ được lý vô thường nó như vậy đấy thứ ba nữa là chính mà hiểu được vô thường ấy, thì mình mới thường nhắc nhở mình vào để mình nhớ được cái mục tiêu cái trí nguyện cái lời hứa của mình không bao giờ mình à, mình buông trôi nó đấy vì mình biết đấy nếu mình không gắng giữ thì nó sẽ buông trôi vô thường nó sẽ sẽ lôi đi ở đây sư phụ lấy ví dụ giống như mình có cái việc phải đi từ hạ long à, đến hà nội vào đấy là cái mục tiêu mình đặt ra phải đi đến hà nội thì trên bước đường đi á, cái tâm mình nó rất thay đổi có lúc rất mệt có lúc rất chán không muốn đi nữa nhưng á, mình nhắc mình là mình phải đến được hà nội mỗi khi tâm nó chán đấy là đang vô thường đấy lúc đầu mình đặt quyết tâm rất là cao nhưng sau đó thì cái tâm nó biến đổi cái, cái ý chí nó thay đổi dọc đường đấy là nó đang vô thường thì khi nó vô thường như thế ta nhắc tâm mình không được lại phải cố gắng lên nỗ lực lên phải đi đến hà nội bằng được và ví dụ phải đến hà nội mua cho mẹ một cái cái, cái thuốc rất là, là, là đặc biệt để trị bệnh cho mẹ mình phải đi thì rõ ràng chúng ta thấy chính cái tâm mình nó biến đổi vô thường dọc đường có những lúc nó muốn chán nản vì ví dụ phải đạp xe lên hà nội chẳng cả mấy hàng trăm cây số như này nó mệt lắm sư phụ cũng đã từng có lần đạp xe từ quảng ninh này lên hà nội rồi tự biết rồi dọc đường có những lúc rất là nản lại còn gió bão nữa thế những cái lúc mà mình nản đấy là tâm mình nó bắt đầu vô thường đấy thì ngay khi đó ta biết được nó vô thường ta lại nhắc ta chấn chỉnh nó ta giữ vững được mục tiêu đó thưa đại chúng đó thế thì có phải là vô thường là cái gì đâu mà cho nên chính khi mà nó vô thường như vậy thì mới có cái từ ta phải giữ vững, ta phải cố gắng, ta phải phấn đấu. Có phải không? Chứ còn nếu mà nó cứ nguyên si từ đầu ấy, thì chả cần phải cố gắng phấn đấu, kiên trì, nghị lực gì cả. Tất cả những cái từ đấy có ra là do vô thường mà nó mới có ra đấy. Ừ. Rồi thứ tư nữa là chúng ta khéo vận dụng cái lý vô thường thì chúng ta vẫn có thể đạt được những cái mục đích cao đẹp trong cuộc sống này. Sư phụ lấy ví dụ cái chuyện vô thường của hai bạn của tân với cô bạn chẳng hạn giống như cái có hai con thuyền à, trôi trên dòng sông à, thì dòng sông nó chảy đấy là tượng trưng cho cho sự vô thường nó trôi chảy liên tục thế nhưng mà hai người làm sao khéo mà lèo lái con thuyền luôn luôn đi cùng được với nhau và đi được đến mục đích à, đấy chúng ta phải tận dụng vô thường à, mỗi người là một con thuyền đi trên một dòng sông đang trôi chảy dòng sông trôi chảy là lẽ vô thường con thuyền đang trôi trên dòng sông bây giờ hai người làm sao mà khéo phải không lèo được hai con thuyền này với nhau để đi cùng với nhau và cuối cùng là đưa được các con thuyền đến cái bến của mình đến cái đích của mình thế đấy cũng vẫn là vô thường mà người ta vẫn đạt được mục đích tốt đẹp đấy phải không đó thế cho nên sư phụ nói nhé đừng nghĩ đến vô thường mà mà các con sinh ra chán nản cái đó cái đó là cái hiểu rất là sai nghe không chính vô thường này tạo nên cuộc sống và biết bao nhiêu những cái cũng rất là đẹp cũng từ cái vô thường này À, ý chí nghị lực cho nên người nào học được lý vô thường rồi hiểu rồi thì người ta ứng dụng vào cuộc sống người ta sẽ vững chãi và người ta sẽ không bị sa ngã tâm người ta có những lúc có thể nó xuống có thể hôm nay có khi vừa mới nói cái lời là anh sẽ yêu em hay là em yêu anh nói xong rồi á vừa dứt lời xong sư phụ nói là có thể là cái cảm xúc nó tụt xuống một phần ba rồi <laughs> và đến vài ngày nữa có khi là nó, nó gần như mất hết <laughs> chỉ vài ngày thôi thế nhưng nếu mà mình hiểu được cái lý vô thường thì ngay khi đó mình có khi mình vực dậy à, mình là một người học phật mình biết à cái tâm mình vừa mới nói là yêu anh sao bây giờ từ hôm nay nó tụt xuống thế này là gần như không còn thấy yêu nữa thì mình tự mình phải kích hoạt lên à, lại để cho mình giữ được vững cái lời hứa giữ vững được cái cái cái cái tâm ý của mình thế đó thế thì cũng là phải nhờ vô thường chứ thì lúc ấy mình mới nỗ lực mình mới cố gắng cho nên không có vô thường thì chẳng ai nỗ lực chẳng ai cố gắng mà không nỗ lực không cố gắng thì cuộc sống này nó không có giá trị gì đại chúng thấy không chúng ta lại cứ mọi cái cứ nguyên si cố định thì không cần nỗ lực cố gắng gì và như vậy thì chả có một giá trị gì cố gắng chính là vô thường à, do vô thường nên tôi phải cố gắng tâm nỗi nó, nó mỏi mệt tôi phải cố gắng tâm mỏi mệt nó đang vô thường và trí nguyện của mình có khi nó cũng tụt cả xuống nó mất cả trí nguyện ảnh hưởng rất nhiều bây giờ lại phải vực dậy đấy là cố gắng Thế cho nên nhờ vô thường này chúng ta mới trau dồi được rất nhiều phẩm chất tốt. Nha? Cho nên chúng ta đừng buồn, đừng chán đối với cái vô thường. Và chán nó là chán ở cái góc nào. Còn khi chúng ta hiểu được nó rồi thì chúng ta vẫn phải sống rất là tích cực ở chỗ đó. Nghe, nghe sư phụ giảng về vô thường ấy, các con không hiểu cho nó hết thì lại nghĩ lại chán đời. Và thì nó không phải. Chán có cái phần chán, nhưng chán nó, thấy thực của nó để chúng ta phải tìm những cái tích cực, cái hay của nó, vận dụng nó. Thì đấy, cái đấy mới là cái mà học hiểu về vô thường nhé thì ờ, sư phụ chúc cho bạn ừ, bạn tân và, tất cả đại chúng hiểu sâu cái vô thường để chúng ta vận dụng nó trên cái dòng đời này và làm sao để chúng ta đạt được cái mục đích cao cả của mình đó nhé ừ, xin chúc đại chúng thinh tấn nha